Xin chào mọi người, đây là cái sáng thứ hai Sau khi thức dậy ở à, khu cắm trại Rất là bình yên luôn Bây giờ thì tụi mình đang à, chuẩn bị ăn sáng Mình sẽ quay cho mọi người xem là tụi mình sẽ ăn cái gì sáng hôm nay nhá Đây, sáng hôm nay là tụi mình sẽ ăn phở ở trong rừng Hấp dẫn chưa? Giờ mình đang à, cùng à, bánh phở Đây Đây là nồi nước nha Đó. Cho bánh phở cho thịt vô Hành Ngò vào sạc thịt luôn tái vô luôn nha ừ, bà tái đi bà tái bà hành ngò lên trên bà luôn quay nữa nhá này cái này là của trong lấy chút nữa sẽ đem chiên quẩy này ngon lắm thịt đấy là thịt chi vậy thịt tái à trời tái bằm à chị bà chạy bà chạy thôi dạ đi chơi mà như thế à Ừ. Mà trời xe xe lạnh này ăn um, phở là quá tuyệt vời luôn á. Hay nhà nóng nha. Đó. Đó. Dài lại, cho cho chiều dài lại. Ờ à, về đừng được, về được. Thêm cái nữa. Trời ma đá quá. Đây đây là màn trên quậy ba chè ba chét ờ, cái lửa này là nóng nên là là vàng nhánh lắm ừ. Chà, hợp lý luôn trời cái này mà ăn phở thì ôi trời ơi đây vàng như thế này là quá đẹp luôn này giờ gặp ra để chuẩn bị ăn phở nữa là úi trời nhức cái nách tiếp đây gặp em Trời nóng tay ấy đây quẩy đã chiên xong rồi nha mọi người giờ sẽ múc uh, à, nước phở vào tô này thịt hành ngò mọi thứ đã sẵn sàng đó Wow, chà. Wow, hấp dẫn luôn. Rồi, thì đây là cái tô phở với mình mới nấu xong này. Đó quậy này yeah. làm tô phở ăn uh, trưa ở chỗ cắm trại xin mời mọi người nha ừ. được ngon quá để um, cho thì dấm à, dấm ớt nha có không? Cái nào này Có Cho thì tương ớt nữa Không không lật đi đâu Lắp thêm thịt cái này mình Có nước ở dưới kia Rồi Thử cái quậy xem nào uhm. Quá giòn, quá ngon luôn Xin mời cả nhà nhá đây bây giờ mình sẽ quay cho mọi người cảnh đi cắm trại mùa đông Thì à, muốn tắm thì như thế nào Tại vì mùa đông thì nước lạnh lắm làm sao mà tắm được Thì bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem nha Đây đây là cái, cái chỗ để mình tắm này Rồi mình sẽ quay cho mọi người xem cái nước phía bên này Đó thì mình có cái thùng mà gặp lại được á Là mình nấu nước nóng trên cái lò lửa của mình Xong bỏ vào trong cái thùng này để có cái bơm nước là nổi vào đó Ok rồi trong lều thì xịt tắm như bình thường như ở nhà nhá đó còn được tắm ra sao ra đó được ẩm là tắm sướng á mà đi cắm tay mà tắm là nó tỉnh táo sạch sẽ nó mọi người trừ mùa đông mà tắm được ẩm ở ngoài này á trời nói báo phê luôn mọi người nước nó ấm mà nó đã mình tắm xong rồi đó đã chưa giờ quay cho mọi người xem coi cái nước trong thùng nó còn bao nhiêu nhá chưa được một nửa nữa. đó tắm như vậy cái cái um... đó mọi người thấy chưa tắm à, tắm đã như vậy mà chưa được một nửa cái thùng mà nó ấm mà nó tắm xong nó sảng khoái lắm đó cho nên là đây là một cái tip cho mọi người nếu mà ai muốn tắm trong rừng mà sợ lạnh là là là cái giải pháp cho mọi người là à, nấu nước trên cái lò lửa xong rồi phá vào cho cái máy bơm vào tắm là nó đã cực kỳ luôn đây mình mới tắm xong thay áo quần mới sạch sẽ thơm tho à. mua thêm cái lược ở à, cái gì Miso à? Miniso Miniso à, Chải tóc sạch sẽ Thơm tho ở trong rừng Như mới Đỉnh cao chưa? Đó Giải pháp cho mọi người muốn đi cắm trai sạch sẽ thơm tho Không sợ dớ nha Đây, bây giờ mình sẽ chuẩn bị thực hiện một cái à, nhiệm vụ Đó là uh, Frank bán mình uh, Trời mùa đông uh, nãy mình giới thiệu cho nó uh, tầm nước, nước, nước, nước ấm á Khoái lắm bây giờ đang chuẩn bị tắm cho nên là cho nó tắm nửa chân là sướng sướng cho cái mình chơi càng thật lành vào quẹo cho thật quẹo do lắm mọi người ạ do mọi người chuẩn bị theo chân mình nhá Để, đó đó đó bắt đầu xịt xịt ấm ấm đủ trong đó chắc đáng sướng u uh, anh lạnh quá hả dạ. không chứ không cái đoạn đầu á đoạn đầu ra em tại cái voi á em à, do cái voi đang nguội á đó nó, nó, nó mới xịt nó kêu cái voi nó lạnh quá thì tay nước ấm chưa vào đó. ấm chứ chiến xả đi xả đó trời ơi nước này sao ấm nước sao sao có xà bông vào đầu chưa rồi, Nó, nó, nó, nó, nó ấm ấy à. Bây giờ để mình với em mình chạy tới Ờ, xịt xịt nóng quá nóng quá lên ơi

Má nước tắm nó nóng lạnh Tại biển Tại... Sao vậy Chiến? Tao lúc lạnh tại biển Ôi sao kia vậy mọi người tắm bình thường mà Rồi bây giờ tới chuyên mục ăn tối Tối nay ăn gì? Tối nay ăn gà nướng Gà nướng sa tế Đây là một con gà hả? Đây là một con Gà này gà đi bộ đúng không? Nha yeah bà chảy bò chẹt luôn á và wow, tràn là thơm uhm. gà nướng sa tế trên nồi thì uh, lửa đi camping Cắt thử nấu lên thôi à. ừ. nấu sẵn lên ăn là ăn thôi nấu gì anh chị cua hả nấu giờ luôn á ừ. Ờ, còn đấy mà em Còn nước không? Kỳ vậy? Sao lại phở Còn đó? phở mà Phở đây mà, nước phở đây mà À, cái đấy đều đổ đi em ạ, cái đấy chỉ là nước sụn Trụng mà Bén thế Nóng quá Nóng vàng xong thì dùng cái kẹo mà sinh ra cặp ra từng khúc như thế này nhìn đúng đỉnh nữa, đấy ngon Thịt gà mà nướng trên cái lò than như thế này là thơm đây còn đây là thịt um, ba chỉ ướp với uh, à, xà xíu đấy nhìn quả hấp dẫn luôn á để lên ờ, là thơm qua trời qua đất đây nhìn ngon cho mọi người chảy nước miếng chảy nước miếng thịt nướng xong rồi nè mọi người vừa ngon luôn wow. quả hợp lý đây cho mọi người coi gan đường trong chế bạc này ngon chưa bên này thêm cái này này quả hấp dẫn luôn đó giờ cắt thịt nhỏ ra này để quất này bên này có món gì nè em súp ăn Súp chi đây? Súp bắp cua Chà, quả hợp lý luôn ha Đây trong quá trình làm chưa xong Đó Bỏ cua vô chưa? Rồi bỏ cua lên cho cua nấm nè, có tô Chà Bà chạy bò chẹt luôn á Có nấm tuyết nè Quả đỉnh luôn dạ, Đúc chiên ra <laughs> Ừ. Cảm nhận sao chứ? Ừ, miếng nhỏ quá chưa cảm nhận. À hả? Muốn đút cái kéo không? <laughs> là là là là. Ừ. Thôi cắt mọi người ăn. Thôi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ à, ăn thử cái miếng thịt ba rọi gặp xà xíu trước nha. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Uhm. Quá ngon luôn. Xin mời mọi người nhá để thử um, thử luôn miếng gà nướng than review cho mọi người xem này Trời, gà là thơm gì đâu luôn á xin mời cả nhà hôi. cho mọi người xem cái nồi súp cua chất lượng như này bao đỉnh luôn chưa cái tô hả rồi này mình mới ăn thịt nướng xong rồi giờ làm tô uh, súp cua nữa là bà chè bà chết để em thử xem nào uhm. thơm ghê ngọt ngọt nửa quá chừng luôn uhm. quá ngon vậy là cái bữa tối cuối cùng ở um, khu cắm trại kết thúc về món là súp cua quá tuyệt vời nói chung là chuyến đi này là quá vui luôn mọi người ạ đây Tối nay là tối à, tối thứ ba ấy. Tối cuối cùng của đợt cắm trại này của tụi mình. Thì con này là con đầu tiên của buổi tối này. Qua trời to luôn. Mà mình à, coi à, lúc này con này là con cái, chân với là mang trứng nữa. Cho nên mình phải thả. Nhưng mà mình chỉ muốn đo coi nè. Con này là to bao nhiêu. Chính xác là 12 luôn. Vừa vừa vừa đúng sai luôn. Đó nhưng mà nó ôm trứng này rồi cho nên mình phải thả nha rồi để mình chụp tấm hình xong rồi mình thả lại rồi bây giờ mình đem con này đi thả nha con đầu tiên của buổi tối nhưng mà à, nó mang trứng mặc dù là đúng sai phải thả cho nó về chuyến đi này mình thả khá nhiều Xin chào buổi sáng mọi người Thì à, sáng hôm nay là kỳ sáng thứ tư Sáng cuối cùng tụi mình à, đang chuẩn bị à, dọn dẹp để đi về Sau khi chuyển cắm trại 4 ngày 3 đêm của tụi mình đó Thì chuyến đi này rất là vui Đông người, vui uh, Crayfish thì bắt không được nhiều so với mình đi tuần trước là Dạ tuần trước mình đi 3 ngày 2 đêm á Thì mình bắt được nhiều hơn Nhưng mà do, do đợt này đi đông ham vui Cho nên ờ, mình cũng lười kiểm tra lông nữa Đó thì uh, kết thúc cái chuyến đi này là rất là vui nếu mà thời gian tới mà mình có à, thời gian rảnh nữa thì mình sẽ quay lại đây tiếp bạn nào mà vẫn chưa biết được cái địa điểm mà mình đi cảm trại đợt này á thì uh, nhớ uh, inbox mình để mình chia sẻ cho cái uh, location cho mọi người chứ mình không chia sẻ rộng rãi cái địa điểm này đâu nha uh, rồi bây giờ mình sẽ tranh thủ đi uh, pack đồ để uh, lên đường trở về xin cảm ơn mọi người đã uh, theo dõi À, vlog chuyển đi này đi bắt traffic của tụi mình cảm ơn mọi người rất nhiều rồi thì tụi mình mới dọn xong đồ đạc bây giờ là mọi thứ đã pack lên trên xe giờ chuẩn bị trên đường về cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog này và hẹn gặp mọi người vào những vlog tiếp theo Hoàng Khê Adventure Thẳng Quay ra đây Nữa đi Thẳng ra Quay ra đây một tí Rồi thẳng Thẳng luôn Quay vô đây Đánh ra bên này một tí Đánh ra một tí nữa Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng Thẳng luôn, thẳng luôn Bye bye mọi người Rồi, thẳng luôn Bye bye em Bye em Bye Lên em chở, chở lên luôn Thôi <laughs> Lên nóc đúng không à. <laughs> Bye bye em Ừ bye em